bộ nó sẽ bao gồm một hột và một máy rung máy này là máy rung này ha máy rung này các bạn có thể kẹp vào trong người và để cảm nhận nhịp rung để các bạn chơi ha thì cái máy rung này á nó sẽ sử dụng bằng pin remote pin máy lạnh ha đây các bạn bấm lên này nó rung đấy các bạn không đấy thì cái pin này á các bạn mua ngoài tập hóa hết pin thì các bạn có thể thay vào là các bạn có thể chơi được rồi ha còn cái bộ hột này á thì cái bộ hột này á mình sẽ gắn cho các bạn một con chip cực kỳ nhỏ vào trong đây rất là nhỏ nó sử dụng bằng pin pin của nó sử dụng trong vòng một tháng hơn một tháng nó mới hết pin đó nha thì à, khi mà các bạn vào sòng sới thì các bạn không có thể lo bất kỳ những cái dụng cụ nào thiết bị nào có thể bắt sóng được cái bộ bồ cua này đâu ha nó rất là an toàn cho các bạn khi mà vào sòng sới chơi đó thì đây là cái bộ bồ cua báo rung số mặt thì ở những cái video lần sau mình sẽ giới thiệu và test cho các bạn cụ thể hơn về cái bộ này ha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái thùng giới thiệu chi tiết hơn cho các bạn đó là cái thùng camera để hỗ trợ cho các bạn chơi bầu cua đó là đây đây là một cái thùng camera đã mình đã độ chế, chế sẵn camera cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi ha thì khi mà làm xong á thì các bạn nhìn đi mẫu mã hình dáng bên ngoài nó rất là đẹp nha mắt thường thì chúng ta không thể nào mà nhìn thấy đây là một cái thùng camera được đâu nó rất là đẹp các bạn thấy không thì với công nghệ tân tiến bây giờ thì không còn sạc kim như ngày xưa nữa sạc kim như ngày xưa là trong cái lòng này nó có rất là nhiều lỗ đó là những cái lỗ sạc á còn bây giờ thì không nha bây giờ họ sạc bằng sạc bệ từ đây đây là cái sạc bệ nè các bạn cái sạc này á thì các bạn có thể cắm sạc, sạc Samsung hoặc Apple vào là các bạn có thể sạc được rồi khi mà các bạn đặt cái thùng lên nó sẽ chớp đỏ và khi mà đầy pin thì nó sẽ uh, chuyển qua màu xanh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 về cái um, cái uh, sử dụng wifi để xem qua cái thùng camera này rồi thì các bạn kéo lên những cái video trước của mình để các bạn xem nha còn đây thì mình sẽ test cho các bạn xem qua cái điện thoại này thì uh, mình cũng nói luôn á là bên mình nhận làm tất cả những cái thùng mẫu thùng ha ở như sòng sới các bạn chơi những cái mẫu nào thì các bạn có thể gửi trực tiếp cái mẫu đó lên mình sẽ độ chế camera vào trong đó cho các bạn còn ở như bên mình là có sẵn là như thùng giấy này ha Tomica, thau nhôm đối với những cái bạn nào ở miền Trung á các bạn có thể chơi những cái thau nhôm có kích thước nhỏ hơn mình vẫn có thể làm được nha các bạn tùy ở sòng sới các bạn chơi những cái mẫu nào thì các bạn cứ gửi cái mẫu đó lên cho mình thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái thùng camera này nó sẽ hoạt động ra sao và xem kết quả nó có rõ ràng hay không nha giờ mình sẽ test nè ai sóc cũng được khi mà vào sòng thì các bạn chỉ cần luồn cho mình cái thùng này vào là chơi được rồi hột của người ta dĩa của người ta nha các bạn sóc nè gà cua gà ha hai con gà một con nai chứ hai con gà một con nai các bạn đây mình nói lộn con cua tiếp tục này tôm cua và nai đây ha thì um, trong cái camera này nó sẽ hơi chói nên các bạn hơi khó nhìn chứ ở ngoài nó rõ nai cá tôm mỏ này nai cá tôm các bạn thôi rất là dễ ha hai con nai một con cua thấy không nó hơi chói đấy hai con nai một con cua này mở này rất là rõ nha cái thùng này bây giờ họ làm tân tiến nó không có bình ờ, nặng nữa cua tôm gà mở này cua tôm gà sóc này hai con nai một con cua mở hai con nai một con cua gà cá nai mỏ gà cá nai này ha tôm cua gà đây có tôm có cua có gà nha bầu gà gà mở đây thì đây là một cái thùng camera để hỗ trợ cho các bạn chơi bầu cua bịp thì ờ, giá thành của cái những cái bộ bầu cua bên cơ sở của mình thì nó cũng vừa phải ha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 để tránh cái trường hợp mà các bạn bị lừa ha còn những cái bạn nào ở xa quá các bạn không có thời gian lên trực tiếp á, thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha